hãy cùng tay chỉ lại gắn bó dài lâu ngân hàng lãi hơn bảo hiểm lãi hơn ngân hàng lãi hơn bảo hiểm lãi hơn thôi tôi sẽ không tranh cãi với bạn nữa tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy là gửi tiền vào bảo hiểm là lợi nhất quý vị và các bạn thân mến đó cũng chính là cái băn khoăn và thắc mắc của rất là nhiều các bạn trong suốt thời gian qua. Băn khoăn này cũng là băn khoăn của một uh, khách hàng của tôi tại uh, ngân hàng. Bạn này năm nay 28 tuổi, có vợ và một con nhỏ. Thì trong quá trình tiếp xúc tôi um, cũng đã tư vấn cho bạn và bạn cũng đã yêu cầu gửi cho bạn một cái bảng minh họa để bạn xem. Thì uh, sau 3 ngày xem xét thì bạn ấy phản hồi lại với tôi là anh ạ gửi tiền vào bảo hiểm lỗ nhiều quá em gửi ngân hàng lãi hơn cụ thể bạn ấy à, đưa ra như thế này cùng với mức tiết kiệm là 20 triệu một năm thì khi mà gửi vào ngân hàng bạn ấy sẽ tính ra được một lãi suất sau 20 năm với cái lãi suất là 6% một năm thì ngân hàng cho 735 triệu còn bảo hiểm chỉ cho 535 triệu như vậy là bạn bị lỗ mất 200 triệu trước hết tôi cũng rất cảm ơn bạn đã có những cái băn khoăn và thắc mắc đã gửi cho tôi có thể bạn đã chưa hiểu hết được cái vai trò và ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ cho nên hôm nay với cái vai trò là người tư vấn viên bảo hiểm tôi sẽ giải thích cho quý vị và các bạn hiểu hơn về vai trò của bảo hiểm nhân thọ thực ra để mà so sánh giữa ngân hàng và bảo hiểm nhân thọ nó rất là khập khiễng bởi vì ngân hàng nó có lợi ích của ngân hàng bảo hiểm có vai trò của bảo hiểm bởi ngân hàng là một công cụ tài chính tiện lợi nhưng nó cũng chỉ là một cái kênh đầu tư cho mục đích là ngắn hạn và trung hạn thôi còn bảo hiểm nhân thọ nó là một kênh đầu tư dài hạn trước khi đi vào cái băn khoăn của bạn thì tôi xin phép được hỏi bạn hai câu như thế này câu thứ nhất là bạn có dám chắc với mình là trong suốt khoảng thời gian từ nay đến 20 năm sau bạn không bị ốm đau bệnh tật để có thể nhận được cái giá trị là 735 triệu này hay không bạn có dám chắc với tôi điều này hay không câu hỏi thứ hai là bạn có dám khẳng định với tôi là bạn sẽ sống thọ sau 20 năm nữa để bạn nhận số tiền này hay không nếu như bạn trả lời có thì tôi xin chúc mừng bạn. Bạn không cần phải tham gia bảo hiểm nhân thọ. Vì à, rất có thể bạn sẽ là người sống bất tử. Bởi vì à, bảo hiểm nhân thọ sẽ không dành cho những người sống bất tử và những người không có tình yêu thương và trách nhiệm với gia đình. Quay trở lại với à, băn khoăn của bạn. Cái băn khoăn của bạn là bạn gửi ngân hàng 20 triệu bảo hiểm cũng tiết kiệm 20 triệu năm cứ tích lũy đều đặn này sau 20 năm ngân hàng cho 735 triệu và bảo hiểm chỉ cho 535 triệu như vậy là bạn bị lỗ mất 200 triệu tôi ờ, xin hỏi bạn câu như thế này nữa khi bạn gửi vào ngân hàng 20 triệu bạn nhận được gì có phải là một cái sổ tiết kiệm ghi 20 triệu không đúng không tại vì năm đầu tiên bạn gửi vào ngân hàng 20 triệu bạn chỉ có 20 triệu thôi muốn có lãi bạn phải để một năm sau 6 tháng sau thế nhưng khi bạn gửi 20 triệu vào bảo hiểm bạn có cái gì bạn gửi 20 triệu vào bảo hiểm bạn có số tiền bảo hiểm lên tới 1 tỷ 2 bảo hiểm nghèo bảo vệ bảo hiểm cho bạn 200 triệu tai nạn bảo vệ 200 triệu chăm sóc sức khỏe 630 triệu bạn thấy không ạ khi mà bạn gửi vào bảo hiểm chỉ 20 triệu thôi bạn đã nhận ngay cái giá trị tài khoản là một tỷ hai trong mọi trường hợp cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi trong nữa bạn sẽ nhận được cái số tiền tối thiểu là 1 tỷ 2 trong trường hợp này thì bên nào lãi hơn và bên nào lời hơn bạn đã có câu trả lời chưa và để giải thích cho cái băn khoăn của bạn thì à, tôi sẽ lấy ba cái ví dụ như sau. Ví dụ thứ nhất, bạn gửi vào ngân hàng với số tiền là 20 triệu. Tôi gửi vào bảo hiểm với số tiền là 20 triệu. Sau 3 năm, tôi và bạn cùng bị mắc bệnh. Một căn bệnh rất là nhẹ thôi, chẳng hạn như là ho và sốt. nhưng mà mua thuốc điều trị ở nhà cũng không khỏi. Sau đó phải nhập viện thì lúc này à, với cái thẻ chăm sóc sức khỏe lên tới 630 triệu cho một bệnh và một thương tật thì cái việc nằm viện điều trị của tôi thì nó quá đơn giản phải không ạ nếu như tôi giả sử ở đây tôi và bạn cùng nằm viện cao cấp sẽ nằm viện Vinmec chẳng hạn thì cái số tiền bảo hiểm của tôi là tối đa công ty bảo hiểm chi trả cho tôi một ngày nằm viện là 3 triệu thì 10 ngày mình cái tiền giường bệnh cũng đã mất 30 triệu tôi chưa nói đến chi phí thuốc thang điều trị còn bạn lúc này bạn sẽ phải bỏ tiền túi hoặc rút tiền tiết kiệm đúng không thì trong trường hợp này bên nào lời hơn và bên nào lãi hơn bạn đã có câu trả lời chưa ví dụ thứ hai sau 10 năm tôi và bạn cùng tích lũy lên được bạn thì có 200 triệu cộng với lãi suất tôi cũng đóng vào 200 triệu cũng trong năm thứ 10 này trong một lần à, đi khám sức khỏe định kỳ cả tôi và bạn đều được bác sĩ thông báo một tin rất là buồn là đã bị mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn đầu và cần phải điều trị xạ trị và hóa trị số tiền có thể lên tới 500 đến 700 triệu như vậy thì lúc này sẽ ra sao nhưng với cái số tiền điều trị từ 5 đến 700 triệu tôi không phải bỏ tiền túi một đồng nào bởi cái thẻ chăm sóc sức khỏe này của Dachi này sẽ chi trả cho tôi 100% chi phí điều trị lên tới 630 triệu trong khi đó tôi tham gia bảo hiểm nghèo lúc này ở thể nhẹ tôi sẽ được lĩnh 50% của số tiền 200 triệu này là 100 triệu để điều trị bệnh còn bạn quay trở lại lúc này bạn mới có 200 triệu bạn có phải rút tiền ra để điều trị căn bệnh ung thư này hay không mới có 200 triệu cộng thêm một ít lãi suất thì lúc này bạn có phải vay mượn hay không 500 triệu nữa thì bạn phải vay ít nhất là 300 triệu để điều trị cho cái căn bệnh ung thư như thế này. Trong trường hợp này, bạn suy nghĩ xem bên nào sẽ lợi hơn và bên nào lại hơn. Tôi nghĩ bạn đã có câu trả lời. Và tôi um, cho rằng là cuộc sống của anh em mình cứ kéo dài từ năm thứ nhất cho đến năm thứ 20 chúng ta không mắc một căn bệnh nào nhưng cuộc sống nó không đơn giản như vậy bạn ạ trong một chuyến đi công tác giữa tôi với bạn tôi giả sử như tôi và bạn cùng đi trên máy bay vào năm thứ 20 này ở cái chuyến đi máy bay định mệnh vô tình tôi và bạn ngồi chung trên máy bay này vào thời điểm là năm thứ 20 khi đó tôi và bạn trở thành ngọn đuốc sống bởi vì máy bay đã bị mấy thằng trẻ chăn trâu <laughs> dùng súng cao su bắn rơi trên bầu trời thì nó vui như vậy thôi thế nhưng cuộc sống nó không thể nói trước được điều gì rất có thể điều này sẽ xảy ra với tôi và bạn giả sử nó xảy ra ở năm thứ 20 như thế này thì lúc này bạn nhận được bao nhiêu năm thứ 20 bạn sẽ nhận được 730 triệu là số tiền tối đa nhất cái con số này là bạn tự tính tôi chưa kiểm soát lại cứ cho rằng là bạn tính chính xác là thời điểm mà bạn nhận số tiền này sau 20 năm sẽ là 735 triệu còn tôi thì sao trong trường hợp này số tiền tôi nhận được không không phải là 1 tỷ 2 này mà là 2 tỷ 2 cộng với số tiền tôi đã đóng vào giá trị tài khoản hợp đồng lúc này là 530 triệu. Với cái số tiền này, mặc dù tôi không còn hiện hữu ở trên cuộc đời này, nhưng vợ và những đứa con của tôi nó vẫn tiếp tục thực hiện được những ước mơ trong cuộc sống, vẫn được tiếp tục cấp sách đến trường và viết tiếp được những ước mơ trong tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, thông qua cái video này Trước hết tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Bảo hiểm nhân thọ Đai Chi trong suốt thời gian qua. Và tôi cũng ờ, muốn nhắn nhủ với các bạn rằng nếu có tiền các bạn vẫn cứ nên gửi ngân hàng. Thế nhưng theo tôi nên có thêm một cách nữa. Tức là mình sẽ gửi thêm vào bảo hiểm nhân thọ để trong mọi tình huống bạn sẽ giữ lại được toàn bộ những tài sản của mình đã đổ mồ hôi và xương máu mới có được. Cho dù bạn có bất cứ chuyện gì xảy ra thì chăng nữa. Thưa quý vị và các bạn, với vai trò là người tư vấn viên bảo hiểm, tôi khuyên các bạn hãy sử dụng đồng tiền của mình một cách thông minh nhất. Hãy lấy tiền từ bảo hiểm một cách hợp pháp nhất. Đừng bao giờ dùng đồng tiền mình kiếm được để rồi sau này phải dùng nó ra để chữa cho những căn bệnh và một điều nữa mà tôi muốn nhắn nhủ với ờ, quý vị và các bạn là bạn hãy chọn một công ty bảo hiểm tốt nhất thứ hai là bạn chọn cho tôi một sản phẩm tốt nhất thứ ba bạn hãy chọn cho mình một người tư vấn chuyên nghiệp nhất có kiến thức về bảo hiểm nhân thọ cách sâu rộng nhất để phục vụ cho cái hợp đồng của mình xin chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy năng lượng xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại